Wow Nhức cái nách Úi thôi Coi đi Cái này mới gọi là kéo chứ Wow coi đi Ui chà Ui là trời Xin chào các bạn, mình là Yos Và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình Các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn Những cái chuyến đi chơi Những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Hôm nay mình có một cái chuyến đi nho nhỏ Đó là đi Lake Entrance chơi với vợ mình thì tụi mình sẽ đi tới đây thử bắt ghé và câu cá thử xem có được gì không thì cái chỗ này á, là cái chỗ lúc ao ở Lake Entrance này là tụi mình á, ở rất là gần đấy luôn chỗ mình ở là ngay phía sau cái chỗ lúc ao này luôn đây đây là cái view của chỗ mình ở quá đẹp luôn á chuyến đi này của tụi mình á là tụi mình không à, dự tính từ trước cho nên là um, hứng lên cái là đi thôi cho nên là tụi mình book cái motel ở đây để đi thử cho biết luôn thì cái motel ở đây nhìn rất là sạch sẽ luôn um, gần cái chỗ lúc ao là đẹp nữa đây đây là cái màu thao của tôi mình ở nha mọi người phòng của mình là ở cái dãy ngoài này luôn này cho nên là đi ra đi vào xe rất là tiện bây giờ mình sẽ mở cái phòng này cho mọi người xem nhá ở hai người thì khá là thoải mái đây cái phòng này là cái phòng tôi mình thuê này thì ờ, ở trong này á cũng khá là rộng rãi cho hai người ở có tivi bự này có cái microwave ở bên này này đấy rồi trong này á, là cái à, chỗ rửa mặt này bên này là nhà tắm toilet ngay ở đây luôn rất là sạch sẽ nha mọi người thì ở những cái chỗ mẫu theo này á thì nó sạch sẽ nhưng mà bị cái là không có bếp à, chỉ có cái microwave để hâm đồ ăn thôi đó thì à, mọi người mà muốn à, nấu ghe là không được này có cái bàn săn luôn này không được hút thuộc không được nấu ghe. tại vì mình đi ở đây hay là đi bên sau Australia thì mình để ý là những cái chỗ motel hay là caravan park là người ta không cho nấu ghe ở trong trong cái chỗ ở đó, đó thì mọi người lưu ý nhá còn nếu mà thuê Airbnb thì chắc chắn là được rồi đó thì à, tụi mình à, tính đi chơi à, là chủ yếu cho nên là ở motel cho là khỏe đồ cũng phách nhiều ừ, đi ra thả vài cái lồng ghe chơi cho vui thôi có thì tốt mà không có thì cũng không sao đó chủ yếu đi để trải nghiệm những cái thứ mới um, khác những cái lần mà mình đi Lake entrance khác là tụi mình thường thuê Airbnb um, ở nhà thì bây giờ thử thuê motel xem cái cảm giác nó như thế nào đó thì có gì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem cái uh, hành trình đi Lake entrance này của tụi mình nhá cái chỗ này buổi chiều mà coi ờ, ngắm hoàng hôn là chắc là quá hợp lý luôn á tụi mình ờ, đi chơi ở motel như thế này á thì vợ mình đã nấu sẵn cơm vậy là thức ăn ở nhà rồi tại đây có cái microwave á, thì chỉ cần hầm lên và ăn thôi cho nó khỏe xong rồi à, mấy hôm tới á thì có gì à, mua đồ ăn ở đây là xong nhanh ngon lẹ không cần phải mang à, nhiều đồ rồi không cần phải nấu ăn cực nữa để dành thời gian nghỉ ngơi và đi chơi cho thoải mái tại vì chuyến đi này thì cũng chỉ có là hai đêm thôi đó cho nên là tranh thủ đi chơi thư giãn đầu óc bữa cơm tối của tụi mình đi chơi Lake Entrance này có gà nấu lá giang này rồi à, thịt ba rọi với đậu rong này rồi à, canh à, bắp cải thảo này quá ngon luôn xin mời cả nhà nhá tối nay tụi mình đi bắt ghẹ <laughs> mà ghẹ sand crab thì không có mà mấy con saw crab này thì quá trời luôn một cái lông giờ lên chắc phải mười mấy con á bắt chán luôn á <laughs> thôi cái bắt con này về nấu nước là bún rêu cuồng bằng được <laughs> tại vì con này á thì um, no size limit no um, back limit đó cho nên là bắt thoải mái nha con này bự quá trời này quá trời rồi để giờ kéo tiếp này <laughs> yeah, Wow trời, nay chắc phải năm sáu con đấy ừ. Đây, thêm con rồi ừ. Tối nay à, tụi mình đi bắt ấy, thì chỉ được mấy con à, salt crab thôi Chứ không có sand crab Cá tiếng gì một con <laughs> Thôi kệ Chuyện đi chơi này chủ yếu đi chơi cho vui mà Mà như thế này là quá vui rồi à. Bây giờ đi ra Thử bắt tôm thử xem coi có gì không mà hôm nay ờ, mấy người câu cá xung quanh mình cũng ờ, không có gì nhiều chỉ có một gia đình là được một con um, um, Australian Salmon thôi tổng kể về mọi người um, đi bắt tôm ở Lake Entrance tối nay thì bắt được ở khoảng một tiếng <laughs> chắc được hơn ba ba chục con đó. đó mà đợt này mình đi thì như năm ngoái đi tầm tháng một này thì tôm con nhỏ lắm đấy muốn mà bắt to hơn á chắc đi cỡ khoảng tháng 3 nhưng mà tại đợt này à, mình đang được nghỉ cho nên là đi chơi cho vui um, bắt như vậy cho cho giải trí cho vui đó thì ai muốn bắt to hơn á, thì đợi từ tháng 3 quay lại đây là bắt là được ờ, rất là nhiều con bự luôn đấy bây giờ thôi um, khuya rồi tụi mình sẽ về lại uh, motel để mà nghỉ ngơi rồi ngày mai um, đi câu cá nữa hôm nay ở Lake Entrance thì tụi mình à, đi ra biển tàu để mua tôm tươi đây chỗ này là cái chỗ mà tụi mình uh, đi mua tôm tươi nè mọi người đó, người ta đánh bắt về xong người ta bán liền luôn may là bây giờ vẫn còn nhá còn bên này là cá tơ người ta đi câu về này đang làm ở đây nè thường đi Lake Entrance là tụi mình hay ghé tới đây để mua ăn tươi ngon lắm tôm ở đây là có ba loại à, với giá là 20 này 28 này 32 thì mình mua cái loại to nhất là 32 đồng ăn à, cho nó ngon đó. Mọi người tới đây chơi thì nhớ vào đây ủng hộ nhá Chỗ này này đó. Tụi mình à, mới khám phá thêm từ cái chỗ này này nè mọi người Bán đồ hải sản luôn Mà nghe bảo là tươi Thì để bây giờ mình đi vào trong thử xem như thế nào nhá Tại mình đi Lake Entrance mấy lần rồi Mà không phát hiện được cái chỗ này Hình như là mới mới hay sao đấy Nhìn nó cũng mới mẻ lắm Rồi để bây giờ đi vào trong xem thử xem Đây là cái thời gian người ta sẽ mở cửa đây nha mọi người có số điện thoại luôn nhá. mình ờ, mới đi vào đây xem xong rồi có hỏi người ta thì đa số cá ở đây á, là ở loco hết á chỉ trừ mấy cá salmon này thôi đó còn lại là cá đều đánh bắt tươi sống ở đây hết à, bên này có tôm và có ghe nữa nè. yeah. thì mọi người ờ, tới đây nhớ mua ủng hộ cho người ta nhá thấy là khá tươi để có chi ngày mai mình quay lại xong mình mua một ít mang về đây người ta có bản đồ merchandise áo quần này này à, cho ai muốn mua thì có thể mua ở đây được đây là những con cá mà loco ở đây nha mọi người người ta bắt ở đấy đó mình à, sẽ giới thiệu lại về mọi người đây là một trong những cái chỗ mà khá là nổi tiếng để đi thả gà ở đấy nhá mọi người cứ ấn google là nó sẽ ra thì hiện tại ngoài này là cũng có vài người câu cá với là thả ghẹ nhưng mà lúc này ít là tại vì nước xuống à cũng được mấy con gà nhưng mà gà nhỏ nha yeah. cũng được mấy con sand crab nhưng mà nhỏ lắm Yeah, mình thấy đợt này đi Lake Entrance thì mấy con cua này là chỉ nhỏ nhỏ như thế này đó Người ta ta bắt toàn size này không à 用这种长口的，对对对，有规定的是吧？你看一下，你可以从 thì tụi mình à, đi ra đây thám thính tình hình xem à, tình hình ghè ở đây như thế nào nhưng mà con nhỏ lắm con có được chút xíu như thế này nè Ờ, bắt chơi cho vui thôi chứ còn không đáng bắt con đó đi bắt mấy cái con uh, saw crab á nó <laughs> dễ mà nó nhiều hơn nữa có khi còn bự hơn mấy con ghè này nữa về lấy nước nấu uh, bánh canh cua và roll là hợp lý hơn chứ bắt mấy con ghè này nhìn cái size nó oải quá mà nhất là vừa mới đi bắt ở Australia về rồi Mà đi qua đây mà thấy cái này thôi lắc đầu luôn á Nhưng mà thôi, đi chơi vui, nhìn như vậy là hợp lý rồi Đó, thì để tối nay chắc là mình tập trung vào ừ, câu cá Vậy là đi vật tôm Còn uh, bắt gà thì chắc là khỏi <laughs> Đi uh, gần đây nhất là đi hai chuyến Lake Entrance Mà <laughs> chưa có chuyến nào có gà bự để mà ăn cả Chắc là do đi um, không um, đúng cái thời điểm thì mọi người nếu mà ai có kinh nghiệm đi bắt ờ, ghe ở Lake Entrance mà thời điểm bự thì nhớ chia sẻ ở dưới bình luận cho tụi mình vậy nhá nhớ thả bình luận để chỉ cho tụi mình là nên đi tháng nào ở Lake Entrance thì bắt được ghe bự nhá để lần sau mình thử lại thử xem chứ đi hai lần là thấy thất bại đó <laughs> lúc này mình quay cho mọi người á là ở phía bên kia bây giờ vòng qua bên này thì car park nó rộng hơn đừng là thoải mái luôn á không sợ phải chen chúc chỉ có là dưới này này là nhiều đá thì ném long nhiều khi sợ bị mắc thì chắc phải ném ra xa trong chuyến đi à, Lake Entrance này á thì tôi mình có ghé thăm các cái à, địa điểm này là giống như truyền làm của người thổ dân ở đấy á, người bản địa ở đấy á. thì mình à, thấy một cái địa điểm này cũng rất là hay cho nên muốn chia sẻ với mọi người chỗ này là giống như cái truyền làm á là trong này có cà phê phải triển lãm nữa nha mọi người Đây. mấy cái địa điểm này á, thì mọi người xem video có thể search ở Google thì là có thể ra nhé mình à, tính đi vào ở phía trong để quay cho mọi người xem cho những ai đi được nhưng mà mới thấy cái sai là ở trong được quay phim về chụp hình cho nên mình chỉ à, đứng ngoài này mình à, quay sơ cho mọi người xem thôi thì ai có điều kiện mà đi Lake Entrance thì nhớ ghé chỗ này nhé ở trong khá là đẹp nha mọi người nếu mà ai thích về những cái nghệ thuật của người bản địa ở đây review cho mọi người xem các cái bể bơi nơi cái chỗ mà motel mình ở này đó. bể bơi này thì ai thuê ở đây đều được ra tắm thoải mái hết á nó cũng to đấy size nó cũng hợp lý lắm á hôm nay trời nắng nắng này mà nhảy cái tùng xuống là thôi bao phê luôn á nhưng mà không biết mình có thời gian để xuống tắm không tại ham đi chơi ham đi câu cá quá Đấy, nhưng mà cũng là một cái option cho nhà, nhà nào có um, em bé trẻ con á, đi ra đây chơi cũng hay bây giờ tụi mình sẽ ghé cái information ở Lake Entrance này để xem trong này có cái gì hay không đây là cái bảng hướng dẫn cho người đi bộ với người đi xe đạp ở Lake Entrance nhé cái map á, cái chỗ information này á, thì hãy bán những cái đồ lưu niệm như thế này đó. ai mà ứng siêu tâm đồ lưu niệm á, thì có thể mua ở đây từ mình đi chơi thì hay là information để mua mấy cái um, sticker và mấy cái huy hiệu để mà gắn trên mũ á đây là những cái mật ong mà được làm ở đây nha mọi người những sản phẩm được sản xuất ở cái vùng này vùng ờ, Lake Entrance này mấy đồ lưu niệm ở đây bán dễ thương cái đây là mấy cái pin mà tụi mình ờ, hay ứng siêu tâm này ờ, đi qua mấy cái thành phố hoặc đi qua mấy cái tháo á là người ta sẽ có bán những cái đặc trưng những cái pin đặc trưng của cái vùng này thì tụi mình hay kiểm siêu tâm như cái này là với mình lấy tròn này là có ghi là lake entrance ở đây và có cái con à, ghè ở đây lên này à, nhiều loài lắm nói chung à, mấy cái chỗ information này á, thì đầy đủ đồ cho nên ai siêu tâm những cái đồ mà lưu niệm á thì vào đây đúng là thiên đường đó. mấy cái đồ này nè của người bản địa của úc ai mà muốn đi chơi nhiều ở đấy nữa muốn biết nhiều điểm nữa thì có những cái map này sẽ có nhiều địa điểm hơn cho các bạn tìm hiểu Ở ờ, trên tầng 2 của cái um, information này á, là có triển làm tránh um, được chụp bởi nhiếp ảnh gia um, sống ở vùng này thì những cái tranh này là đều được bán hết nha mọi người đây những bức tranh này á thì uh, những bức ảnh chụp này á thì uh, một tấm á một khung này á là 195 đô là cả tranh cả khung luôn cái bên này là không có khung này Ừ, nhiều tầm chụp David lúc mà sương mù á những cái tấm ảnh mà size 8 x 8 này là 55 đô còn mấy tấm size bên này á là 12 x 8 là 75 đô mình có ghé tới là cái chỗ cái câu này này, này mấy cái nhà bảo hoang này Chợ, mấy cái nhà này mà buổi tối mà chạy tới đây mà um, chụp uh, Milky Way á là quá đẹp luôn thì đây đây là cái chỗ mà information mà mình muốn uh, giới thiệu mọi người để mọi người có đi um, Lake Antron á thì ghé vào đây xem cho cho biết cho vui nhá mình thấy ở phía đối diện à, cái chỗ information á là phía bên này có cái chỗ bán hot dog nhưng cũng ngon này rồi có chỗ chơi cho trẻ em này xong là trước mặt là biển luôn mà cái chỗ này là thấy can can là thấy mọi người cũng đi ra tầm xa lắm á mà vẫn còn can là thấy hợp lý cho con nít chứ ra đây à, tắm biển hoặc chèo thuyền này rồi mình thấy bên này là có một cái xe bán đồ ăn của một cái anh Việt Nam này. Xe này tên là Harry Khôi. Nếu mọi người xem video này mà tới Lake Entrance chơi á, thì nhớ ờ, support anh này nhá. Người Việt đấy. Trời nóng quá, tụi mình ghé vô đây một kem ăn này. ở ngay khu vực bãi đậu xe của cái chỗ xuống thuyền luôn chỗ này là bán đầy đủ đồ Việt Nam luôn gọi cuốn có này bánh mì có này ai tới đây chơi mà thèm đồ Việt Nam thì ghé vô đấy nhá à, đây đây là menu ở cái chỗ này nha mọi người à, mình uh, mới tới cái chỗ này người ta gọi là Fisherman Landing Jetty là khá nổi tiếng để câu cá ở đây luôn á ờ, thì mọi người ai muốn câu cá thì có thể um, ghé qua chỗ này xem thử nhá mọi người um, cứ search um, Fisherman Landing là sẽ ra tới đây thì ngoài này có cái chỗ dài để câu cá này mình đi xem vài nơi để xem chỗ nào hợp lý để tối nay mình đi ra mình câu thử thử xem ngay cái chỗ này á, là có chỗ ngồi ăn và có barbecue bên này luôn nhá mọi người rất là hợp lý luôn nếu mà đi um, có gia đình á, là tới đây picnic là quá hợp lý cây cối nó cũng nhiều cũng mát mẻ nữa Đấy, barbecue là mới luôn á yeah. Đó, tụi mình đi thì um, kiếm nhiều chỗ để cho mọi người thay đổi một lần đi Lake Entrance thì ghé thăm uh, mỗi nơi mà khác tại cái chỗ này à, nói về chưa nhiều chỗ để thăm thú lắm nhưng mà không có thời gian để mà đi hết thôi thì một lần đi một ít mọi người thấy sữa trong nước không mấy con nhỏ nhỏ bơi nguyên đan luôn đẹp quá chừng thêm một cái chỗ xuống thuyền với câu cá nổi tiếng ở Lake Entrance này nha mọi người câu cá thì à, qua bên này ở đây thì cá bạc rộng rãi lắm có toilet ngay ở đây luôn chỗ này cũng thuộc uh, Lake Thai nha mọi người ở đây là có thêm cái chỗ làm cá này nha mọi người chỗ này là cái chỗ để câu cá nha mọi người rộng rãi thoải mái luôn sau khi đi uh, xem xét mấy cái địa điểm câu cá ở Lake Entrance thì bây giờ tụi mình sẽ ghé lại đây ăn trưa ăn uh, fish and chip support local mỗi khi đi uh, chơi, đi du lịch để ờ, xem cái tiệm này ăn có ngon không nha kế bên cái tiệm này á, là có cái chỗ mini golf này Đó, nếu ai muốn chơi là qua bên này luôn nhìn khá đẹp nha mang phong cách là pirate cướp biển <laughs> Đấy, bây giờ tụi mình sẽ qua đây order đồ ăn này trong nhà hàng tụi mình đang order đồ ăn nhé cá này là toàn cá tươi được đánh bắt ở đây nha mọi người yes thank you ăn của tụi mình mới ra nha mọi người quả hấp dẫn luôn này chắc là gấm bi xác hả còn cái này á, là flathead với potato cake thì bây giờ à, mình sẽ ăn trưa đây xin cảm ơn mọi người nhé mời mọi người tối nay tụi mình à, đi câu cá thì cá chưa dính nhưng mà quả đá ở đây nhiều lắm mà ban đầu tụi mình sai um, xương gà thì uh, nó vào ít lắm nhưng mà sau đó mình sai mấy cái con cá mà để câu á, là môi câu cá quả nó vào qua trời mình kéo lên cho mọi người xem nhá Ôi trời Coi này Một lần kéo này Wow. Tối mình mới bắt tí xíu mà Nó đầy cái lông này Đây cái rổ rồi mấy cái con uh, nhỏ này này mà các bạn biết làm á, về rám á, ăn ngon lắm mà vừa như thế này thôi à, ui đợt này đi Lake Entrance á thì ghe nhỏ lắm trộn này đợt này đi Lake Entrance nhỏ ghe nhỏ nhưng mà bắt được mấy con này rất là nhiều thôi kệ có gì chơi nấy <laughs> Chào mọi người xem này chà từng này về mà vừa lấy mấy con nhỏ nhỏ này để uh, rim còn mấy con bự bự này thì nấu nước là quá tuyệt vời luôn tại vì mấy con nhỏ này á xẻ cả cái mái này ra xong rim cả cả người á ăn ngon lắm ăn ngang luôn đó. trời Rồi trời Ban đầu mấy con à, nhỏ này mình lười bắt lắm Nhưng mà giờ nhớ lại Ngày xưa mẹ mình à, làm mấy con ram á Rim lên ngon cho nên là thôi giờ quyết định là Tổng tấn công túi này Túi của đá này á là không có minimum size Rồi à, không có limit uh, backside cho nên là bắt thoải mái tại tuổi nay ở úc á, là giống như kiểu pest á, là nó, nó tan phá cái môi trường ở dưới này cho nên người ta khuyến khích là nên bắt con này đi đó cho nên là mình sẽ thay trời hành đạo <laughs> qua trời luôn mà cái này mới thả đúng là 5 phút đấy hả mấy con của đá này biết ăn giống như con ram ngày xưa mẹ mình làm cho ăn không nhưng mà nếu mà ngon á là lần sau tới đây tổng tấn công bắt tùy này đã hơn là bắt um, ờ, sand crab tại mình cũng ưng ăn sand crab ở đây nếu mà ưng ăn gà thực sự á là đi sau Australia là blue swimmer ăn ngon nhiều hơn bắt con này cho vui qua trời luôn á này đây một số rồi giờ mới để vô trong tủ lạnh tại cái xe mình có cái tủ lạnh ở trên xe rất là tiền luôn cho đóng đá luôn là về tới nhà là tươi thì bây giờ à, ra bắt tiếp sáng nay à, tụi mình sẽ trên đường về à, Mèo Melbourne thì trước khi về á mình sẽ ghé qua nơi cái chỗ thuyền này để mà mua tôm về tại vì tôm này tươi ngon hôm qua mua một ký ăn thử nhưng mà thấy rất là ngon cho nên muốn mua thêm thì vừa rồi vừa đi vô hỏi để có không để mua mà đi sớm nha nhưng mà không có thì sạch tôm rồi <laughs> là bỏ tay bây giờ thử đi kiếm chỗ khác thử xem coi con tôm hay không rồi mua về nếu không có thì thôi chịu <laughs> để dành dịp khác bây giờ mình sẽ qua cái chỗ mà hôm qua mình à, mới kiếm được á cái chỗ mà cái shop nó nhìn nó đẹp đẹp mà mới làm á để xem ở bên đó có có không nhá mình nghĩ bên đó là shop á thì à, chắc họ sẽ nhập lại sẽ sẽ sẽ có nhiều hơn bây giờ tụi mình sẽ đi vào đây thử xem có tôm không để mua mang về nhá mình vừa tới đây để mua tôm thử xem mà cuối cùng cũng có nghĩa là không có shop nào có luôn á <laughs> thôi bình bệnh để dành lần sau vậy rồi bây giờ tụi mình sẽ lên đường uh, trở về Melbourne quãng đường lại là khoảng 4 tiếng rưỡi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình tụi mình là YNK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo tạm biệt mọi người